Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cuối năm dần, đầu nghiêng ngã sấp, Quảng Nam khóc. Câu chuyện của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã làm nóng mạng xã hội mấy ngày vừa qua. Đây là vụ ép từ chức chấn động chính trường, bởi lâu nay tứ trụ là nơi bất khả xâm phạm. Trong tứ trụ, ông Nguyễn Xuân Phúc đã để lại ấn tượng hài hước, đấy là những câu nói đã trở thành thương hiệu của tên riêng ông. Đó là đầu tàu, đó là mũi nhọn, đó là cờ lờ mờ, và ngoài ra Ông còn làm cho xã hội nhớ tới cái đầu nghiêng nghiêng nổi tiếng của mình. Kết thúc năm nhâm dần cũng xem như kết thúc sự nghiệp chính trị của ông Phúc, một sự nghiệp chính trị không có gì nổi bật. Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng xem là đảng viên ưu tú của tỉnh Quảng Nam, tỉnh nhà của ông Chủ tịch nước. Tỉnh Quảng Nam chỉ có một mình ông Phúc kinh qua hai chức vụ lớn, đó là chức Thủ tướng và chức Chủ tịch nước. Đây hình ảnh đầu nghiêng còn đâu trên mặt báo. Vào ngày 13 tháng 1, ông Phúc nộp đơn từ chức, thì ngày hôm sau, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có công văn không cho phép hai thành phố của tỉnh này là Tam Kỳ và Hội An bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Công văn số 293 của tỉnh nói rằng, qua xem xét đề nghị của Ban Nhân dân tỉnh Tam Kỳ và thành phố Hội An về việc cho phép bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão, theo chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh ủy và ý kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh không thống nhất cho hai địa phương trên tổ chức bắn pháo hoa vào đêm giao thừa. Đây được xem là hành động khóc thương của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đối với ông Nguyễn Xuân Phúc vì bị thế lực của Nguyễn Phú Trọng quật cho ngã ngựa. Có lẽ người chỉ hiếu kỳ và thậm chí là xem đó là một, một tin vui chứ không ai có cảm xúc tiếc nối gì với ông chủ tịch nước vì ông đã để lại cho vợ đè đầu người dân móc túi trục lợi cho bản thân giữa lúc dân tình đang khốn đốn. Ở tại Trung ương có rất nhiều nhóm lợi ích địa phương. Quảng Nam cũng là một nhóm lợi ích được gọi là có số có má với vị trí chủ tịch nước của ông Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên, Quảng Nam không phải là thế lực mạnh nhất nhưng cũng có thể gây dựng được một nhóm tương đối khá. Đây là hình ảnh gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc nơi làm ông mất trắng sự nghiệp. Với cung ngõ ngựa của ông Nguyễn Xuân Phúc vào cuối năm dần, nhóm lợi ích Quảng Nam thực sự như rắn mất đầu. Vì thế họ mất hy vọng và tụt năng lượng là điều dễ hiểu. Ông Nguyễn Xuân Phúc ngã ngựa thì ai kéo những vị quan chức tại địa phương Quảng Nam ra Trung ương tiếp tục phát lên đây. Mới đây, khi ông Trần Lưu Quang rời khỏi ghế bí thư thành ủy Hải Phòng để vào chính phủ thì ông lập tức kéo một đồng hương Tây Ninh của ông thế vào chiếc ghế trống mà ông vừa để lại. Đó là cách mà các nhóm lợi ích xây dựng thế lực cho mình. Ông Nguyễn Xuân Phúc giờ đã mất hết quyền lực, không còn là chỗ nương tựa cho đàn em tại nhà quê nhà Quảng Nam nữa. Nhóm lợi ích Quảng Nam bây giờ như mất người thủ lĩnh sẽ còn lâu lắm họ mới có thể nổi lên một con người có khả năng leo cao như ông Nguyễn Xuân Phúc. Cho dù cách ông Phúc đi lên không mấy vẻ vang gì nhưng nó vẫn hiệu quả hơn là cách ông Nguyễn Bá Thanh, đối thủ chính trị của Nguyễn Xuân Phúc, leo lên. Đây là hình ảnh có lẽ chính quyền tỉnh Quảng Nam đang khóc than cho chính họ hơn là khóc cho ông Chủ tịch nước. Thực ra nhóm lợi ích Quảng Nam hy vọng quá nhiều vào ông Nguyễn Xuân Phúc chứ ông Phúc không lo xây dựng nhóm lợi ích cá nhân mà ông chủ yếu làm kinh tế cho gia đình thông qua người thân của ông bao vây xung quanh chẳng có người dân nào khóc cho Nguyễn Xuân Phúc, kể cả người dân Quảng Nam, quê ông. Có chăng chỉ là những gia đình có cùng lợi ích với ông mà thôi. Các quan chức đàn em của ông Phúc đang còn bị mắc kẹt tại Quảng Nam, chưa bước được chân ra Hà Nội thì họ sẽ khóc cho ông. Mà nói đúng hơn là khóc cho bản thân họ vì cơ hội bắt cầu với thế lực trung ương đã tan thành mây khói. Có lẽ vì thế mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam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 trong ngày 1, ngày 2. Vào ngày 16 tháng 1, ông Phạm Minh Chính phân công nhiệm vụ cho Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đảm nhiệm các chức vụ do ông Phạm Bình Minh để lại và chịu trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc. Ngoài ra, ông Trần Lưu Quang cũng đảm nhiệm phần trách nhiệm thay cho ông Lê Văn Thành mà trước đây ông Phạm Bình Minh đã phải gánh. Đây là hình ảnh ông Trần Lưu Quang được phân công nhiệm vụ do ông Phạm Bình Minh để lại. Như vậy thì đã rõ, ông Trần Lưu Quang đang được ngồi vào chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực của ông Phạm Bình Minh để lại. Việc ông Trần Lưu Quang được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị chỉ là vấn đề về thời gian. Ông Trần Lưu Quang đã tiến thân theo một lộ trình sắp sẵn mà không hề có thành tích đáng chú ý nào trong quá trình công tác. Một Nguyễn Tiến Dũng thứ hai đang hiện dần. Vào ngày 27 tháng 2 năm 2019, Bất ngờ, Bộ Chính trị khi đó đã quyết định điều động bổ nhiệm ông Trần Lưu Quang, lúc đó đang là Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh về thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức Phó Bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, thay cho ông Tất Thành Cang. Lúc này, dư luận mới biết ông Trần Lưu Quang, chứ trước đây ông Quang rất mở nhạt. Khi ông Trần Lưu Quang đang là Phó Bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thì một người Tây Ninh khác cũng đến để nắm chức lãnh đạo cao nhất ở thành phố này, đó là ông Nguyễn Văn Nền ngồi ghế Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 2 năm 66 ngày, chưa được nửa nhiệm kỳ và cũng chẳng tạo được thành tích gì. Thì vào ngày 4 tháng 5 năm 2021, Bộ Chính trị lại phân công ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng thay cho ông Lê Văn Thành được bầu giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ. Đây là hình ảnh ông Lê Tiến Châu, người gốc Tây Ninh được phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng Ngồi ghế bí thư thành ủy Hải Phòng chỉ có một năm 248 ngày, cũng chưa lập được thành tích gì, thì ngày 5 tháng 1 năm 2023, ông Trần Lưu Quang đã được Bộ Chính trị phân công làm Phó Thủ tướng. Điều đáng nói là khi ông Trần Lưu Quang ra Hà Nội, ông kịp đưa một đồng hương Tây Ninh khác để thế vào vị trí cũ của ông. Đó là một ông quê quán ở huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Điều làm nhiều người cũng thắc mắc là chỉ trong vòng có một năm 248 ngày làm sao ông Trần Đỗ Quang đè được ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, dân gốc Hải Phòng, không thể ngoi lên được. Được biết, ông Đỗ Mạnh Hiến là cấp phó thời ông Lê Văn Thành làm Bí thư Thành ủy. Phải có thế lực ngầm nào đó khống chế, nắm thóp thế lực Hải Phòng thì thế lực Tây Ninh mới bắt tiến thành công đến như vậy. Có thể nói, từ khi Trần Lưu Quang ra Hải Phòng thì thế lực Hải Phòng đã thất thủ từ đó và bị đè không ngoi lên được hầu hết những người miền Nam Bắc Tiến đều là dạng cơ cấu lên cao. Bà cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã từng Bắc Tiến làm bí thư Hải Dương từ năm 2002 cho đến năm 2006, sau đó leo vào tứ trụ với chức Chủ tịch Quốc hội, chức cao nhất dành cho một phụ nữ trong chế độ Cộng sản hiện nay. Đây là hình ảnh thế lực Tây Ninh xâm lược Hải Phòng. Ông Trần Lưu Quang đang là thế lực đang lên, nếu với đà này khả năng ông Trần Lưu Quang chiếm ghế thủ tướng của ông Phạm Minh Chính là điều hoàn toàn có thể. Chỉ cần được bầu bổ sung của Bộ Chính trị thì ông Phạm Minh Chính cũng sẽ phải rẻ chừng. Lê Tiến Châu là một ẩn số, là người miền Nam, Bắc Tiến, nắm ghế bí thư một thành phố trực thuộc Trung ương, thì mối quan hệ ngầm của ông này không phải là đơn giản. Phải có áp lực ngầm nào đó kiểm soát nhóm lãnh đạo địa phương tại Hải Phòng, thì ông Châu mới có đất mà diễn